Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở cái xu hướng của thị trường tuần tới sẽ như thế nào? À, chúng ta được biết rằng là từ đầu năm đến bây giờ, tức là chúng ta thấy là thị trường đang trong một cái biến động, à, chúng ta gọi là tích lũy đi ngang. À, tuy nhiên thì một vài các cổ phiếu cũng đã có những bước tiến khá là mạnh trong thời gian vừa qua Vậy ờ, chúng ta nhìn như thế nào trong cái xu hướng thị trường như này để chúng ta có một góc nhìn khách quan khi mà chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư đang rất là sót ruột không biết là lên lúc này có mua hay không hoặc là mua thì mua cổ phiếu gì thì ờ, trong video này chúng ta sẽ dành với nhau đôi chút để chúng ta phân tích thì trước khi chúng ta sẽ phân tích về thị trường trong thời điểm này thì để cho chúng ta các bạn hiểu rõ được bản chất thực sự của thị trường trong lúc này là gì ạ bản chất thực sự ạ <clears throat> nên khi mà nếu chúng ta hiểu rõ bản chất thực sự ở đoạn này thì chúng ta đầu tư nó mới không bị sót ruột nó không bị gì ạ? cảm giác là bị bỏ rơi FOMO chúng ta sẽ nhìn với góc nhìn đầu tiên ạ đầu tiên các bạn có thể với góc nhìn đầu tiên đó là thị trường của chúng ta nó gồm những cái pha như sau pha đầu tiên là pha tăng trưởng pha thứ hai là gì ạ tăng trưởng sau đó chạy nước rút phân phối và suy thoái vậy ở giai đoạn này thị trường đang ở pha nào thế thì nếu chúng ta nhìn ở giai đoạn này đây các bạn nhìn nhá trong bất cứ giai đoạn nào thì đây là chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy ờ, ở giai đoạn tích lũy này thì chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều cổ phiếu tích lũy và có nhiều nhà đầu tư cảm giác là gì ạ à? trong cái vùng này cảm giác như bị bỏ rơi bởi vì có những cổ phiếu tăng rất mạnh nên chúng ta thấy là nhiều nhà đầu tư cảm giác bị bỏ rơi ở trong đoạn này à, tuy nhiên thì gì ạ à? sau đoạn này thì một số các cổ phiếu sau khi tích lũy được tức là các nhà đầu tư tổ chức tích lũy được thì bắt đầu nó đến giai đoạn tăng trưởng tức là cổ phiếu đi nhanh hơn một chút và sau tăng trưởng thì nó lại đến một giai đoạn chạy nước rút thế làm sao để chúng ta biết là giai đoạn thế nào là giai đoạn tích lũy à, các bạn hiểu rõ thế nào tích lũy thế thì các bạn nhìn thấy tích lũy như này đơn giản đấy ạ là cái đường SMA gì à, SMA 200 này nó đi ngang à đang đi ngang cái đường SMA 150 nó vẫn đang nằm ở phía dưới ở đâu đó thì chúng ta thấy là gì ạ à? giá có thể đã cắt lên các đường trung bình của 50 ngày thế thì nếu mà giai đoạn như này thì chúng ta gọi là tích lũy à, như ông Mark Mini thì ông sẽ không bao giờ tức là việc mà để mua cổ phiếu để đầu tư chung dài hạn ở trong đoạn này thì chúng ta thấy là rất khó để ra quyết định nên nếu chúng ta thấy là với đoạn này có nhiều nhà đầu tư sót ruột cảm giác mình bỏ rơi thì giả sử nếu chúng ta mua ở vùng này thì thường là gì ạ một vài trường hợp chúng ta bị rũ bỏ và những cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ quay trở lại lên chúng ta bỏ lỡ cơ hội thế thì ờ, ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là nếu về góc độ nào đó thì mọi người thấy rằng cái đường trung bình 200 ngày nó vẫn đang dốc xuống cơ mà 150 ngày nó vẫn đang dốc xuống cơ mà nên cái việc mà tích lũy này nó vẫn chưa phải là tích lũy rõ ràng các bạn nhớ nhá nó chưa phải tích lũy một cách rõ ràng tại vì cái quá trình này nó cần thêm thời gian chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn thì bắt đầu chúng ta thấy là cái giá nó có xu hướng cắt cái đường trung bình gì ạ 50 ngày mới ngắn hạn thôi ạ nên ở đây chúng ta thấy là với quá trình này chúng ta gọi là quá trình tích lũy cái chiến lược giao dịch trong quá trình tích lũy này các bạn nhớ này này ở ờ, ờ, trong tất cả các cổ phiếu giả sử chúng ta nhìn thấy Techcombank ạ, lấy một cái quá trình tích lũy. Thì nếu trong trường hợp mà chúng ta mua cổ phiếu Techcombank ở đây, đúng không? Thì sau một thời gian chúng ta thấy là nó về lại cái máng cũ. À, chúng ta thấy cảm giác như là chúng ta bị bỏ rơi đấy. Nhưng nếu nhà đầu tư lại thấy bị sót ruột đúng không? Nhảy vào thì chúng ta lại thấy là nó bị bỏ rơi. Và quá trình này tích lũy một cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu gọi là có xu hướng dài hạn á thì không thể tích lũy trong một hai tuần được mà nó cần phải tích lũy trong gì ạ một hai ba tháng nhiều hơn con số đó các bạn nhá nhiều hơn con số đó và sau khi tích lũy ở một cái đoạn dài rồi thì các bạn nếu nhà đầu tư nào mà gì ạ chưa cần phải học nếu các bạn nào đã học vô địch của khóa học vô địch của Dũng thì các bạn chỉ cần thấy rằng là nó bắt đầu gì ạ đường SMA 150 có xu cắt lên thì đây có xu cắt lên thì và đặc biệt là đây mới là cái điểm mua tối ưu của nó các bạn nhá đây mới là điểm mua tối ưu của nó còn bạn có thể mua ở đây lướt sóng được một vài gì ạ à, được vài 10 phần trăm 20 phần trăm sau đó lại quay trở lại à, các bạn có thể mua ở vùng này nhưng có thể bị gãy nên ở đây chúng ta sẽ dòng tiền lớn bắt đầu bị tham gia ở đây và khi mà chúng ta tham gia vùng này nó mới ok thế thì các bạn thấy không à nhiều bạn đã nhìn thấy là một cái dạng cổ phiếu có thể đang tái thích lũy ở đây chẳng hạn như chúng ta đang thấy là cổ phiếu này à, việc mà chúng ta gọi là nó tạo ra hai cái đáy ngắn ở đây và à, chúng ta có thể có những cái điểm mua sớm ở đây nhưng tuy nhiên thì cái vùng này là chúng ta có thể là chốt lợi nhuận rồi đúng không ạ và ở đây chúng ta sẽ là nếu cổ phiếu này đi lên thì thực tế là kịch bản của cổ phiếu này đi lên ở đây chúng ta mới lại gọi là trong ngắn hạn thôi nha các bạn nha tại vì quá trình này đang tích lũy quá trình này đang tích lũy nên nếu trong trường hợp mà đi lên thế thì ở đây nó có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là đây là có một điểm nhấn khối lượng lớn và trong quá trình tái tích lũy thế thì kịch bản giả sử như kịch bản ngày mai tăng mạnh khối lượng lớn nhé tăng mạnh sau khi rũ bỏ như này tăng mạnh khối lượng lớn để vượt qua cái này bởi vì nó có cái nền tích lũy này là ok tuyệt vời tuyệt vời nhưng tuy nhiên thì gì ạ sẽ có những kịch bản khác nó xảy ra nên nếu chúng ta mua cổ phiếu chưa đạt khối lượng ở đây mà chúng ta kỳ vọng nó lên thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ gì ạ cảm giác như là gì ạ cứ ở trong cái kỳ vọng suốt ngày trong kỳ vọng và khi mà chúng ta ở trong kỳ vọng thì cái đầu tư của chúng ta nó bị ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng rất lớn khi mà chúng ta luôn luôn bị kỳ vọng bởi vì trong trường hợp nó bị rút bỏ thì sao thế thì bây giờ một cái kịch bản mà chúng ta có thể đưa ra tuyệt vời nhất nếu một kịch bản mà bị rũ về đây các bạn nhá nếu một kịch bản rũ về đây nhá rũ về đây và tích lũy đi ngang trong một thời giai đoạn ngắn ở đây thì lúc này cái kịch bản này các bạn mua khi mà nó quay trở lại thì đây là kịch bản tuyệt vời đúng không tuyệt vời đúng không tuyệt vời thế thì ở đây câu chuyện ở đây này thế thì các bạn sẽ thấy là ở trong đầu tư á thế thì khi mà chúng ta ở đây các bạn nhớ này này khi mà đầu tư thì chúng ta có cắt lót không ạ nên ở đây chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư á, khi mà mua sau đó gì ạ à, 10 cổ phiếu hay là một vài cổ phiếu mua thỉnh thoảng nó bị vi phạm cắt lót thì chúng ta có cắt lót không ạ đó. thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nên nếu chúng ta việc mà chúng ta mua cổ phiếu mà về mà nó vi phạm thì chúng ta cần phải cắt lót đấy là cái câu chuyện là như chúng ta cần phải lưu ý thế thì nên ở trong cái giai đoạn này này là trong giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy ngắn nên nếu như nhà đầu tư mua ở đây sau đó có thể về có thể bị cắt lót và chúng ta thấy rằng là sẽ gặp rất nhiều rủi ro còn trong trường hợp mà mua khi mà cổ phiếu vượt qua đỉnh đây là của cho loại vượt qua bứt phá đi lên đúng không bứt phá đi lên thì lúc này chúng ta thấy là nó phải tạo ra một cái động lực lớn khối lượng rất lớn vượt qua đây không thì nó lại gì ạ à? nó lại tiếp tục bị rũ bỏ và chúng ta thấy là nên ở trong đoạn này thì các bạn thấy là uh, nó có một cái điều đây đây giả sử chúng ta thấy thị trường như này nhiều nhà đầu tư thấy thị trường như này chúng ta biết rằng thị trường như này nếu so với cái đỉnh cũ này, này cái đỉnh cũ này thì nó chỉ vượt qua tí thôi ạ thì chúng ta để ý nha vượt qua cái đỉnh cũ thì chỉ vượt qua tí thôi ạ cái thứ hai là trong quá trình đi lên như này thì các bạn thấy là các cổ phiếu nó thay nhau chạy nên chúng ta cảm giác như chúng ta đang bị bỏ rơi các bạn có đồng ý không ạ tức là khi cổ phiếu thay nhau chạy thì chúng ta có thể bị bỏ rơi ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một cái cổ phiếu như là đầu tiên là Vietcombank đấy chúng ta nhìn thấy Vietcombank thế thì Vietcombank ở đây câu hỏi đặt ra gì ạ nếu các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu Vietcombank ở đây những cái điểm mua ở đây thì sao thì thực tế là những cái điểm mua của Vietcombank ấy, như này nó không an toàn tức là khi mà chúng ta mua cổ phiếu có thể các bạn mua ở đây đúng không mua ở đây và nó tăng tăng giá lên đây thì chúng ta cảm giác như là chúng ta bị bỏ lỡ cơ hội nhưng thực tế trên một cái biến động như này nó tạo ra không an toàn nên khi mà cổ phiếu Vietcombank nó tăng từ đây lên đây nó làm cho thị trường của chúng ta cảm giác chúng ta đang bị bỏ rơi đúng không cảm giác bị bỏ rơi thế thì cổ phiếu Vietcombank này nó lên được thì thông thường cái chúng ta gọi cái đỉnh 52 tuần này nó phải tích lũy từ khoảng 3 đến 5 tuần từ trên quá trình tích lũy này đấy, nó cần phải tích lũy từ 3 năm tuần trước khi đi xa hơn nên một số chúng ta thấy là nó đi lên như này thế thì các tiêu chí câu chuyện đấy là gì ạ có thể các bạn thấy là các bạn mua các bạn có lợi nhuận nhưng trên tất cả là nó không đáp ứng tiêu chí của DVD thì DVD không mua đấy ạ à, chúng ta sẽ à, lý do tại sao chúng ta lại nói cái điều này bởi vì Dũng chia sẻ cho các bạn một cái ờ, cái biểu đồ à, khi mà các bạn mua đầu trên cái biểu đồ của Mac Mini thì các bạn thấy rằng là việc mua cổ phiếu nó cần phải vào cái điểm mua thế thì một số nhà đầu tư Thế có hai dạng gì ạ? Nếu chúng ta tập trung vào mua cổ phiếu, giả sử đây chúng ta nhìn đây là cái cái biểu đồ của Mark đi. Cổ phiếu thì là gì ạ? Nó ở một cái pha đầu tiên. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy một cái biểu đồ đấy ạ. Cái pha đầu tiên Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy xem là cái pha đầu tiên của cái cổ phiếu nó như nào. Tại vì có nhiều bạn sẽ không nắm rõ được cái vùng này. Nên nhiều lúc chúng ta sẽ gì ạ? Giả sử như là chúng ta nhìn đấy, đây là cái pha đầu tiên là pha gì ạ? Pha tăng giá. Và tăng giá thì các bạn biết là nó phải nằm trên các đường, giả sử đây được cái đường này là đường 150 ạ. Nó phải nằm nó phải nằm trong xuống 150. Và đây là cái pha pha tăng. Còn pha thì gọi là pha phân phối là nó biến động rất mạnh ở trên đỉnh và pha suy thoái nó giảm rất mạnh ở ờ, đây chúng ta cũng thấy đây chúng ta sẽ nhìn thấy là thế thì có những cổ phiếu chẳng như đấy đây cũng tương tự như vậy khi mà cái pha này nó tăng là pha A pha tăng và sau đó pha phân phối thì đến cái pha chúng ta gọi là pha giảm pha tích lũy này nó cần phải một cái giai đoạn tích lũy khá là dài trước khi nó đến pha hai. nên bây giờ chúng ta cứ đòi hỏi là nó phải tăng nó phải có lợi nhuận thì cái điều này trong đoạn này thực sự là để đầu tư chúng ta sẽ rất cần rất nhiều thời gian chứ không phải là bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy cổ phiếu mà nhiều nhà đầu tư thấy rằng là nhà đầu tư khác có lợi nhuận thì chúng ta mới mua Dũng lấy một ví dụ cho các bạn nhìn rõ hơn ạ chẳng hạn các bạn thấy rằng là đây giả sử đây là một cái kênh xuống tăng thế thì tại sao trong cái kênh xuống tăng này này để cho một quá trình đi lên thì tại sao người ta không mua ở đây tại sao người ta không mua ở đây và người ta phải mua ở trên một cái xuống đây là chúng ta gọi là tôi mua ở đây điểm mua có một cái vị thế cao thì đây chúng ta gọi là gì ạ trong cả một cái vùng này này trong cả cái vùng này này thì cổ phiếu sẽ biến động rất là mạnh tức nó lên nó xuống nó lên xuống nên nhiều cổ phiếu có thể nó sẽ bị rũ bỏ nó có thể bị rũ bỏ và sau đó nó có thể tái tích lũy hoặc là một số cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra nên cái việc mà gì ạ chúng ta đầu tư nó sẽ có những cái dạng cổ phiếu có dạng cổ phiếu mà khi mà chúng ta mua xong thì gì ạ nó có thể bị điều chỉnh rất mạnh sau đó thì ạ à, nó tiếp tục đi lên hay là một số bạn là VCP đó là mô hình VCP thế thì à, chúng ta sẽ xem một vài các dạng để các bạn thấy chẳng hạn như thế thì bây giờ một cú của cổ phiếu mạnh đây là dạng cổ phiếu mạnh thì các bạn biết là chỉ số thị trường chung giảm cổ phiếu mạnh là nó mạnh hơn thị trường và các bạn thấy là tại sao họ không mua ở đây tại vì trên cái vùng này nó biến động rất lớn và thứ hai là nó chưa tạo ra một xu hướng tăng trên cái đường gì ạ à? 150 này nên khi mà cổ phiếu nó phải nằm trên cái đường 150 này ở đây chúng ta thấy là không phải bất cứ cổ phiếu nào nằm trên 150 nó đều tăng cả nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là cái xu hướng của trung hạn nó đã bắt đầu xung xung hạn bắt đầu nên nếu chúng ta đầu tư thì các bạn sẽ thấy là với cái chiến lược của William O'Neill thì tất cả những cổ phiếu nó phải tạo ra thế thì để các bạn nhìn thấy rõ một cái điều các bạn nhìn thấy là thế thì bây giờ câu chuyện đây này nếu các bạn mua ở đây thì các bạn thấy điều gì diễn ra hello ạ các bạn mua ở đây các bạn thấy điều gì diễn ra chúng ta phải nhìn nhìn rõ hơn một chút ạ các bạn nhìn thấy nếu giả sử mua ở đây ạ đây để cho chúng ta nhìn rõ nếu chúng ta giả sử nhá ở trên cái vùng này vậy tại sao chúng ta mua ở đây điều gì diễn ra đây ạ đây là tôi mua ở đây cái cách thức của Macmi ông mua ở đây điều gì diễn ra điều gì diễn ra có phải khi mà chúng ta cổ phiếu về bị thua lỗ không ạ cổ phiếu về chúng ta bị thua lỗ thế thì nếu thua lỗ nếu chúng ta mua đây thì chúng ta có thể bị gì ạ à? vi phạm đúng không nhưng tùy thuộc vào vi phạm cắt lót bao nhiêu phần trăm nhưng tuy nhiên thì gì ạ à? nếu vi phạm khoảng tùy thuộc chúng ta đặt ra cái độ an toàn là bao nhiêu thế nhưng một số trường hợp chúng ta phải cắt lót thì nó vẫn cắt đúng không ạ trước khi đi lên trường hợp thứ hai là gì ạ à? trong trường hợp một số anh chị em mua ở đây chẳng này, đấy thế là chúng ta mua ở đây nhá nó vẫn bị cắt lót và tất cả quá trình rút bỏ này có thể diễn ra nên khi mà chúng ta mua thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà phải cắt lót đó là chuyện bình thường nên bây giờ chúng ta cứ nhìn vào một cổ phiếu là gì ạ phải cắt lót là chúng ta thấy rằng là chúng ta tập tập trung vào cái việc mà bị sai hay là cái việc mà bị bị thua lỗ thì chúng ta sẽ không có cái khả năng để bảo vệ sự an toàn của chúng ta thế thì ờ, ở trong ví dụ này các bạn sẽ hiểu đơn giản này cái việc mà thị trường một cái cổ phiếu đang giảm mạnh nhưng cái xu hướng của nó đang tốt thì dù là chúng ta có phải cắt lót xong thì chúng ta vẫn có thể nó quay trở lại chúng ta vẫn mua à, trước khi ờ, nói về cái cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nói về cái cổ phiếu đây chúng ta sẽ nói một cổ phiếu à, một cuộc bạn có nói là cái, cái cổ phiếu như này cổ phiếu này không phải là bây giờ nó tốt nhá Dũng đây cổ phiếu PCM đây ạ đây là cổ phiếu PCM chúng ta sẽ quay trở lại cái cổ phiếu TCM thế thì tại sao chúng ta thế thì trước đây có một cái cổ phiếu như này nó sẽ xảy ra một cái tình trạng như này để các bạn nào có thể biết ạ đầu tiên là cái cổ phiếu này này đây là cái cổ phiếu này năm 2021 đây ạ các bạn có nhớ cái cổ phiếu này khi mà DVD có chia sẻ đây không ạ ai còn nhớ nếu anh chị em còn nhớ comment số 1 ạ thế thì câu chuyện đây này, này chúng ta có thể mua ở đây thế thì nếu bình thường chúng ta mua ở đây thì ở đây nó vi phạm các lót à là bình thường là chúng ta phải bán đúng không nhưng đây là câu chuyện là gì ạ à? thời điểm này DVD có khuyến nghị mua cổ phiếu ở thời điểm này các bạn nào có nhớ cái thời điểm cái cổ phiếu TCM tại vì thời điểm này có rất nhiều nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền trên cổ phiếu này thì trong một số trường hợp nó bị rút bỏ và chúng ta phải cắt cắt lót đây là chúng ta trường hợp này chúng ta phải bán đấy lót vậy nếu chúng ta bán thì điều gì diễn ra chúng ta bán đúng không đúng không chúng ta bị bán thì sau khi bán xong thì chúng ta gì ạ nó quay trở lại trong thông mua nên ở đây trong quá trình đầu tư á, các bạn hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta cần phải cắt lót đúng không nếu nó vi phạm thế bây giờ nếu chúng chúng ta tất cả các nhà đầu tư lớn họ cũng làm như vậy nên bây giờ trong trường hợp mà mua mà gì ạ cứ chỉ nhìn thấy nó bị lỗ cắt lót mà mấy trung đông bán ra thế bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ cái cổ phiếu này đúng không cổ phiếu này thì về cơ bản thì nó là hình thành mô hình gì ạ đúng không nó hình thành mô hình vai đầu vai các bạn có đấy không ạ đây là mô hình vai đầu vai và trong quá trình mua vai thì nó đã test này test này và thậm chí là test mấy cái điểm mua này có an toàn không ạ theo các bạn điểm mua này an toàn không đúng không thế thì đây là một cái điểm mua để cho các bạn nhìn thấy rằng là thế thì ở đây chúng ta thấy là đây nó test mà nó có điểm mua thì về cơ bản là nó an toàn nhưng khi mà cổ phiếu vi phạm thì chúng ta thì ạ à, nếu trong một số trường hợp thì chúng ta phải cắt lót là chuyện bình thường để cho chúng ta thấy là đầu tư không phải là gì ạ à. cứ khi các bạn nhìn thấy thì chúng ta cứ tập trung vào gì ạ à. đây chúng ta thế câu chuyện ở đây các bạn mua ở đây an toàn không ạ đây là điểm mua này vậy thì mua xong một số nhà đầu tư không bán đây về đây bị lỗ thế bây câu chuyện đây là mua ở đây ở đây không bán về đây lỗ thì điều diễn ra thì chúng ta vẫn bị thua lỗ là chuyện bình thường đúng không ạ à? nên ở đây chúng ta gì ạ à? cái câu chuyện là gì ạ à? nếu nó vi phạm thì chúng ta vẫn gì ạ à? và nó vẫn gì ạ à? cổ phiếu này nó đang làm gì ạ à? cổ phiếu này vẫn đang ở dạng lướt sóng rồi nó vừa chưa vào đoạn 2 đúng không các bạn ạ đây chúng ta gọi là lướt sóng rồi chứ không phải chưa bạn đoạn hai bây chúng ta quay trở lại nhá bây các bạn có thể phân tích từng cái nhóm cổ phiếu bây giờ cổ phiếu này nó đang đoạn mới ạ VBank thì tất cả nếu chúng ta cứ xét về đáy này lên đến đây thì chúng ta thấy là gì ạ từ đáy đến đây và ô cổ phiếu tăng mạnh nhưng thực tế là những cái giai đoạn này này nó không khác gì đoạn này đâu ạ nó không an toàn các bạn nhá những cái giai đoạn này này mấy giai đoạn này nó không an toàn nên bây giờ từ đây đến đây chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng là gì ạ thì chúng ta lãi một khoản lớn rồi đúng không và chúng ta bảo là an toàn nên giả sử cổ phiếu này các bạn thấy là thực tế nó lên như này nó không phải an toàn và nếu nó đi được thì chúng ta biết là cái quá trình tích lũy cần phải rất dài đúng không cần phải tích lũy rất dài chúng ta lấy Vietcombank nó cũng tương tự như vậy dù là các bạn nhìn thấy cái quá trình này lên này nó lên rồi ạ nhưng rõ ràng phía trên này nó đang dao động lớn cơ mà khối lượng lớn cơ mà nên nên vượt qua đỉnh này các bạn nhá để vượt qua cái đỉnh này nó cần rất nhiều thời gian tích lũy đỉnh năm hai tuần không phải là chuyện bình thường nhưng bây giờ chúng ta nhìn từ đây lên đây rồi thì chúng ta thấy là chúng ta kiếm được quá nhiều lợi nhuận rồi và chúng ta cảm giác như là mình đang bị bỏ rơi đúng không mọi người đã đang cảm giác như mình đang bị bỏ rơi chúng ta lấy một vài các cổ phiếu vốn hóa lớn ạ VPBank ạ chúng ta nhìn nhá đây cổ phiếu VPBank chúng ta nhìn đấy ạ đây có phải các bạn mua ở đây không ạ về bị thua lỗ nặng luôn ạ thế thì bây giờ cổ phiếu này nó giả sử như là một số anh chị em mua ở đây ok tại vì cái những cái điểm mua này cái cổ phiếu này thì theo chúng ta đang nhìn thấy nó đang ở giai đoạn nào ạ các bạn nha đây là cái chúng ta nhìn này này bây giờ cổ phiếu BIDB này nó đang mạnh nhất so với nhóm ngân hàng bây giờ chúng ta nhìn nhá cái xu hướng của nó đây chúng ta nhìn vào tích lũy này thì xu hướng của nó bắt đầu bước vào dạng hạn các bạn nhớ nhá đây là cái đường các đường xu hướng này và chúng ta nhìn thấy quá trình đi lên này nó có khối lượng à, có khối lượng và giảm thì gì ạ à? nó có khối lượng giảm tuy nhiên không phải là cứ đảm bảo giai đoạn 2 là chúng ta mua là chúng ta thành công đúng không các bạn đúng không ạ nên để đảm bảo cho cái việc mà nó lên được thì nó cần phải tích lũy ở một cái giai đoạn này à, khoảng 3 đến 5 tuần các bạn nhá tích lũy ở giai đoạn này khoảng 3 năm tuần trước khi vượt qua qua gì ạ à? trước khi vượt qua 52 tuần đúng không các bạn không ạ nó cần phải tích lũy nó vượt qua 52 tuần nên thỉnh thoảng mua xong nó bị lỗ là chuyện đương nhiên xảy ra thế đây chúng ta cũng nhìn thấy cổ phiếu này nếu các bạn mua ở đây này nó bị lỗ này mua đây nó bị lỗ này nhưng đây mới là điểm mua đây đây nó sau khi tích lũy để mua một số trường hợp nó là phiên này còn bị lỗ mà, nếu mua cao quá đúng không thì đây là cái mà chúng ta lại nên cổ phiếu này tích lũy một thời gian rất dài nên nó cần thời gian tích lũy và cái xu hướng cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ mạnh trong chu kỳ đầu tiên thế nên bây giờ cái góc nhìn ở đây này sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tại vì bây giờ không có thời gian để phân tích tất cả các bạn nhá bây giờ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu này và cổ phiếu MBB thì theo các bạn cổ phiếu nào sẽ tăng mạnh hơn ạ MBB ạ đây là cổ phiếu MBB vậy việc mà gì ạ à, BIDB nó đã là bước vào chu chủ kỳ tăng mạnh rồi còn cái cổ phiếu này nó vẫn đang trong quá trình tái tích lũy nhưng vì chúng ta cảm giác nó đang rẻ đúng không nên chúng ta mua đấy phần lớn chúng ta cảm giác nó rẻ nên chúng ta mua vào nhưng thực tế nó đang yếu hơn rất là nhiều so với ạ à, nó chỉ là sóng hồi đúng không ạ nó chỉ là sóng hồi thôi nên một cái điểm mua này sau đó tăng một vài phiên nó làm cho cái chỉ số này tăng tăng thế là bản thân chúng ta bị gì ạ chúng thấy rằng là nhiều nhà đầu tư mà cảm giác như mất lỡ cơ hội cảm giác là gì ạ như là mình đang bị bỏ rơi thế bây giờ chúng ta cần phải nhìn nhận hai cái góc nhìn để mọi người có thể nhận ra không lại nghĩ mình đang bị bỏ rơi cái góc nhìn đầu tiên này đó là gì ạ nếu cái thị trường chúng ta gọi là gì ạ rơi ở trong cái phiên bùng nổ theo đà như này thì phần lớn chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội này bởi vì thứ nhất là gì ạ trong cái giai đoạn này này đúng không trong cái giai đoạn này thì những cái tin xấu ra rất là nhiều và cũng rất nhiều nhà đầu tư đúng không rất nhiều nhà đầu tư đúng không rất nhiều nhà đầu tư sẽ gì ạ bởi vì thông tin đang lên này gãy tiếp này lên gãy nên thực tế là gì ạ? dù là Dũng có nói rằng là bùng nổ theo đà bằng cái cổ phiếu đầu tiên là gì ạ cổ phiếu cổ phiếu là HPG thì chúng ta cũng không tin để mua thế thì bây giờ chúng ta lúc mà chúng ta tin rồi thì cổ phiếu đang nằm ở đây đúng không nó nằm ở đây và sau khi nằm ở đây thì chúng ta gì ạ à? chúng ta mua ở phía đây bị lỗ lỗ thì làm sao chúng ta có thể quay trở lại mua ở đây được nên nếu mà bình thường thì ạ à, thế thì bây giờ nó đang trải qua một giai đoạn chúng ta thị trường đang trải qua giai đoạn này thì rõ ràng gì ạ à, chúng ta phải đợi đợi rũ bỏ để chúng ta mua thế ở đây có hai dạng để các bạn có thể đưa ra chiến lược dạng thứ nhất nha dạng thứ nhất là các bạn phải nhận ra cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường bây giờ các bạn cho theo là cổ phiếu nào thị trường chung giảm và nó không giảm mạnh hơn thị trường thì chúng ta thấy là chúng ta không quan tâm quá nhiều thị trường dạng thứ hai là cổ phiếu đi theo thị trường chung thị trường chung giảm nó giảm nhưng tăng nó tăng thì tất cả cái những cổ phiếu này đi theo thị trường chung nó hồi lên thế thì bây giờ chúng ta đầu tư thì cái quan trọng là gì ạ à? chưa cần phải phân tích cái gì cả à? những cái cổ phiếu vượt gặp cái vùng kháng cự này thì các bạn thấy rằng đầu tư nó khó không ạ gặp vùng kháng cự này thì giả sử nó là kháng cự rất mạnh nó không thể vượt qua được cái điều thứ hai nếu cổ phiếu bị gãy này nó đang tích lũy đi ngang thì cái xác suất bị gãy nữa là rất cao tức là xác suất để gãy nữa là rất cao nên chính vì vậy gì ạ à? dù là các bạn có mua ở vùng này là rủi ro rất là là cao Tại vì trong cái quá trình mua như này nó không khác gì giai đoạn này thôi ạ. Nên cái việc mà gì ạ? Nó có hồi đôi chút chúng ta cảm giác như là mình đang bị bỏ rơi. Chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu dạng này, nhà cổ phiếu này thì đây giả sử có điểm mua này. Đúng không? Đây là điểm mua. Nhưng những cái điểm mua như này, thanh khoản thấp như này nó là sóng hồi đấy. Nhưng mà thanh khoản thấp như này sóng hồi. Thế bây giờ tại sao nó lại có sóng hồi? Các bạn hiểu đơn giản này này. Khi mà các tổ chức người ta thấy rằng là thị trường thị trường chung á nó vẫn có một cái sự ổn định thì có thể một vài cổ phiếu nó kéo lên này thế mấy câu hỏi là gì ạ kéo lên đây mà không có khối lượng thì làm sao đi được xa cái phấn trên này này người ta đang bị kẹt một lượng lớn ở đây nên chúng ta thường là chúng ta sẽ bị tiếc bởi vì chúng ta nhìn cái viên này, này từ điểm này lên điểm này là rất là cao rồi nhưng chúng ta thấy là nhìn toàn bộ dòng tiền ở đây nó không có dòng tiền lớn tham gia vào nên phải đầu tư dài hạn hay đầu tư theo kiểu những lướt sóng mà chúng ta không biết cắt lót lướt sóng là chúng ta phải nhờ nhà lướt sóng là chúng ta phải cắt lót thật nhanh nha cắt lót xử lý cắt lót thật nhanh còn nếu nhà đầu tư chung về dài hạn thì chúng ta lại cần phải có nhìn nhận cổ phiếu mang tính tăng trưởng rất là cao thế thì những cái cổ phiếu gặp những cản như này dù là chúng ta nhìn thấy điểm này đã có đốt chu lãi hoặc là một số anh chị em mua ở đây tức là tất cả những điểm mua này này nó chủ yếu là do gì ạ là cái hồi của thị trường chung nên nó gì ạ nó tạo ra cái xu hướng hồi theo thôi nhưng dòng tiền thì nó không có dòng tiền mạnh tham gia vào thế thì khi mà chúng ta nhìn thì chúng ta cứ tiếc là vẫn tiếc thôi ạ cơ bản là tiếc thôi ạ nhưng bây giờ câu chuyện đó gì đầu ra là gì ạ nếu chúng ta cứ tiếp tục đầu tư theo trạng thái như này thì giống như là có giai đoạn chúng ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng sau hết chu kỳ lại mất Dũng khẳng nên nhớ là đầu tiên thì kiếm được tiền nhưng sau hết điều, điều chỉnh lại hết cái này Dũng đã xảy ra rồi gặp rồi tức là giai đoạn đầu kiếm được tiền nhưng sau đó hết lại mất không biết bao nhiêu bạn đã gặp trường hợp như này tức là những cái giai đoạn đầu của chu kỳ này đấy các bạn nha nếu các bạn nếu gặp nha trường hợp như này các bạn uh, comment cái tức là giai đoạn tức là lên lên đây được sau giảm lại mất lên lên đây được chút giảm lại mất tức là những cái giai đoạn đầu chu kỳ này nếu chúng ta không biết sắp xếp là lên đây được chút ạ à, nhưng giảm lại mất hết ạ à sau đó hồi lên đến đây một chút ạ à. một số thì kiếm được rất là khá khá ở đây đây lên đây nhưng giảm một đoạn này là mất sạch luôn đấy bởi vì chúng ta không nhận rõ được cái dòng nào mạnh nhất hoặc là chúng ta thấy là mua ở đây rồi có tự tin rồi đó, tự tin rồi sau đó gì ạ à? lạc quan quá lại mất hết ạ à. đấy thế thì bây giờ nói thì nói đúng không thì bây giờ trong đoạn này chúng ta phải sử dụng chiến lược nào thì chiến lược là chúng ta chiến lược lớp 6 thế thì bây giờ những chiến lược lớp 6 thì chúng ta phải xem là những cái cổ phiếu là nó sắm một là vai đầu vai hai là gì ạ à? hai đáy vai đầu vai hai đáy hoặc là nền à, tạo ra một cái nền thế bây giờ chúng thử xem là có những cổ phiếu nào mô hình vai đầu vai chúng ta lấy một cổ phiếu như ạ à, phân tích một vài cổ phiếu nữa để các bạn hòa phát đi đúng không chẳng hạn hòa phát hòa phát thì các bạn nhớ là thời điểm này dũng có khuyến nghị mua thế bây giờ nếu trong trường hợp mà các bạn bán ở đâu đó tóm lại là bán đây rồi thì đúng không bán đây hết rồi thì câu chuyện đây là gì ạ có hai cách để mua giả sử đây chúng ta gọi là mua sớm à cái cách mua sớm đây chúng ta gọi là mua sớm chiến lược thứ hai là nếu các bạn mua ở đây ok ạ đây là chứng hai thứ hai ở đây thế thì mua ở đây giả sử chúng ta mua ở đây thì việc mà gì ạ test lại test lại cái này thì bây giờ chúng ta trong trường hợp này chúng ta mua nữa hay không mua ở đây xong rồi test lại thì trong trường hợp nếu giả sử có mua kết quả kinh doanh cổ phiếu này đang thì không được tốt lắm giả sử có mua thì các bạn phải đợi những cái sau khi test xác nhận các bạn mua thế thì câu chuyện đấy là, là kết quả kinh doanh nó không tốt đúng không mà nó khỏe hơn thì chúng ta thấy là nó ok ở trong cái giai đoạn cổ phiếu này thì các bạn hiểu rõ là cổ phiếu này không lên được xa bởi vì phía trên này là một vùng kháng cự mạnh nên nếu giả sử nó đi từ 21 này nó có lên này theo Dũng thì nó lên đến vùng này hoặc là vượt qua vùng này nó cần tích lũy à, đây là một quá trình mà chúng ta nhìn này ạ đây là quá trình đây là cái cản rất là mạnh thì trong trường hợp nó vượt qua thì nó có thể gì ạ tạo ra quá trình tích lũy rất là dài có thể 3 tháng có thể 6 tháng Đấy. đây trong trường hợp nó vượt qua nó phải tạo ra tích lũy rất là dài ở trong trường hợp này là là một cái sóng hồi chữ V và nó cần thời gian tích lũy rất dài thế thì nếu chúng ta về cổ phiếu này thì cái cái khả năng gì ạ cần phải tích lũy khi nó vượt qua vùng này mất rất nhiều thời gian nha rất nhiều thời gian nên nếu bạn một là gì ạ trong trường hợp ở đây có một cái bạn tên là quý không biết quý có đeo thì bạn quý này có mua cổ phiếu này bạn này là học viên của DVD bạn mua cổ phiếu đoạn này thì không biết là bạn đã bán chưa hình như bạn bán sau đó gì ạ đoạn này bạn bán Đấy, sau khi điều chỉnh bán cái câu chuyện đây là gì ạ thế thì tùy thuộc vào chúng ta nếu chúng ta mua ở đây thì nếu ở chi phí trên này chúng ta bán và chúng ta sẽ mua khi nào khi cổ phiếu tích lũy trên cái vùng 20 hai mấy này 23 23 còn trong trường hợp mà chúng ta mua ở trên cái vùng này thì nó cũng không được bao nhiêu ạ tại vì nó lên 25 là hết đúng không lên 25 là hết rồi nó không còn dư địa nhiều chúng ta nhìn vào cổ phiếu như hôm trước Dũng có chia sẻ là cổ phiếu gì ạ Pao không vâng, đây là cổ phiếu Pao thì cái cổ phiếu này thì nếu chúng ta mua ở đây ok đúng không ạ còn những cái nhịp mua như này nó rủi ro cực kỳ rủi ro nha rủi ro tại vì nó có thể bị gãy về đây. nên nếu bây giờ nó lên như này mà nó không gì ạ khối lượng rất thấp nhỉ nên nó rủi ro thế thì trong trường hợp gì ạ chúng ta mua ở đây thôi còn vị thế mua tiếp theo thì sao ạ tại vì chúng ta thấy rằng vị thế mà nó những cái cổ phiếu mà nó đi thẳng tức là nó đi theo kiểu như là theo thẳng đứng như này tức là nó nó nó đi hình chữ vát đi lên này thì cái cái cái việc mà mua nó không an toàn nhưng có một số trường hợp thì nó vẫn về đến vùng này nên các bạn phải hiểu đơn giản này gì Dũng không thể là khẳng định một cái cổ phiếu nào nó lên mà nó không rõ ràng nhưng nếu cổ phiếu mà nó tích lũy như này là cái sốc rất nếu cổ phiếu tích lũy như đoạn này nha tích lũy như này thì trong trường hợp chúng ta có thể mua ở đây hoặc là mua ở đây nhưng một số trường hợp đây các bạn nhớ là hôm giống như cổ phiếu gì ạ TCM mua sau nó bị lỗ này nhưng ở trong trường hợp này nó khác bởi vì xu hướng nó đi lên nó khác nhỉ xu hướng này đi lên xu hướng này xu hướng đi lên còn nếu bây giờ chúng ta mua ở đây thì có thể về đây một số trường hợp phải cắt lót đấy cắt lót chẳng hạn như thế nhưng trong trường hợp gì ạ nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta không phải cắt lót đây nên tùy thuộc vào cái vị trí chúng ta mua đây là một vài cổ phiếu có điểm mua nhưng rõ ràng thì cái dư địa nó cũng không còn nhiều nữa đấy, cái, đây điểm mua à, chúng ta nhìn thấy Dabaco các bạn có thể mua ở đây Đấy, mua đây ạ nên bây giờ mua thêm cũng không có nhiều dư địa KSB KSB thì gì ạ phía trên là cản lớn nên nó cũng không có nhiều dư địa câu hỏi đặt ra là nếu bình thường trên cái vị thế này biến động lớn như này Đấy. thì chúng ta mua những vị thế như này là tỷ lệ cái xác suất thành công nó cũng không cao nên bây giờ chúng ta nói rằng là cổ phiếu lên đây rồi thì mọi người thấy là à cổ phiếu đã lên rồi thế thì trong trường hợp chúng ta không mua được thì chúng ta vẫn phải đợi đây quá trình tích lũy cổ phiếu nó phải tích lũy cái quá trình này bao giờ nó cũng diễn ra chẳng hạn như đây là những cái quá trình tích lũy đã tích lũy rất dài các bạn nhớ là trong giai đoạn đầu tích lũy dài và giai đoạn đầu nó biến động rất mạnh biến động rất mạnh và trước khi giai tích lũy này nó bước vào dạng chạy nước rút nên với cổ phiếu này đây là những điểm mua đây là những điểm mua và những cái điểm mua như này đấy, có thể mua xong đâu trong trường hợp ai đó mua sớm đoạn này mua xong nó vẫn bị rũ bỏ đấy thì với cái chiến lược của Dũng có thể nó sẽ rất không phù hợp với nhiều bạn đây tại vì bây giờ các bạn nhìn thấy nó lên rồi thì thấy rằng nó rất là tiếc rồi nhưng những cái đợt hồi như này hồi như này thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn có thể bị bỏ qua bởi vì cái sóng này là sóng hồi thôi đúng không sóng hồi thôi OGC không biết cổ phiếu OGC Đấy, cổ phiếu này so với ngành của nó nó yếu hơn thì Dũng sẽ không mua đơn giản thế HAG cổ phiếu này thế này HAG chúng ta thấy rằng là đây nhá nó là biến động rất mạnh thế thì khi mà nhìn cái cổ phiếu HAG biến động mạnh như này đây là hình chữ V nhá và nó tích lũy theo kiểu nó không rõ ràng như này thì mình không mua thế thôi ạ tức là cái cái việc mà mình mua cổ phiếu nó phải có cái nền tích lũy nó không có tích lũy không mua chẳng hạn đây là các bạn thấy là đây một cái nền tích lũy tích lũy giảm thì chúng ta mua ở đây nó có thể điều chỉnh có không sao rồi, Đấy, còn mua ở đây xu hướng thì nó vẫn đang tích lũy thôi nên nó nói là nó tốt thì rõ ràng là gì ạ nó cũng chưa thế thì bây giờ như này này nếu mà bên nói cho chúng ta thì nó sẽ có một cái giai đoạn như này tới đây Dũng sẽ tập trung vào hướng dẫn chúng ta cách quản trị vốn trước sau đó chúng ta đưa đến điểm mua thế nếu biết đầu tư mà không có phòng thủ trước chúng ta mua sau đó thì à, thỉnh thoảng lỗi cái có thể cho chúng ta hàng chục hàng trăm cổ phiếu đầu tư nó tốt không sao nhưng chỉ cần một cổ hai cổ phiếu bị sai thì chúng ta lại thấy rằng là cái phản ứng rất là lớn trên mạng xã hội nên cái việc là gì ạ vì chúng ta không nắm rõ được chiến lược đầu tư nên chúng ta thấy rằng là mua xong không may bị lỗ thì chúng ta sẽ có những phản ứng rất là quyết liệt nên các bạn thấy rằng là những cái cổ phiếu Dũng mua cái đầu đầu tiên là gì ạ nó phải có nền tạo ra nền an toàn Đấy. OCB à? OCB không có hay là bây giờ cổ phiếu PVS đây một số các bạn hỏi PVS đã thế thì nếu mua PVS về cơ bản những cái nền như này nó không không rõ ràng nó không rõ ràng các bạn thì nhớ là đây là cái cách mà DVD mua để đây là mua nó nền biến động lại mạnh nhưng bắt đầu siết chặt thì mua DVD mua ở đây đi mua ở đây tại vì thị trường giảm nó không giảm mua đây còn toàn bộ nếu giả sử có mua thì mua đoạn này còn cả trên cái vùng này là chúng ta thấy là nếu ai đó có mua có rũ bỏ rất nhiều lần rồi thì ai nó có mua mua đây Đấy. còn trên cái vùng này chúng ta thấy là mua rất là rủi ro xin chào Ngọc Đà Nẵng thế bây giờ như này nè bây giờ chúng ta phải hiểu uh, đầu tư khi mà anh chị em đầu tư cái bước đầu tiên nhé có cái bước đầu tiên là gì ạ chúng ta nhìn về tổng thể của vn index à, cái bước đầu tiên tổng thể vn index thì nếu chúng ta nhìn vn index này nó vẫn đang trong quá trình tích lũy nữa nó vẫn đang trong quá trình tích lũy thế thì mình đang trong tích lũy thì bây giờ trong quá trình tích lũy này thì bây giờ chúng ta xem xem là cái dòng tiền nào nó đang mạnh nhất vào vùng này Đấy xem dòng tiền đang mạnh nhất đây thế thì bây giờ những cái quá trình lên này do cái gì tạo ra thì với cái góc nhìn của Dũng thì Dũng thấy rằng là những cái cổ phiếu như là BIDB là cổ phiếu nó đang mạnh hơn thị trường thì chúng ta sẽ quan sát trong nhịp sau chúng ta thấy những cổ phiếu yếu hơn thị trường là sử như là một số bạn ở SHB chẳng cũng là cổ phiếu ngân hàng nhưng nó yếu hơn thị trường đúng không yếu hơn thị trường bởi vì thị trường nó đang gì ạ nó vẫn đang nằm dưới cái đường SMA 200 nó vẫn đang đi ngang cái thứ hai là gì ạ giả sử đây là cái vùng cản rất lớn này cản lớn thì khối lượng ở đây nó lớn các bạn nhé nếu khối lượng lớn thì nó không đi được xa nó có có có lên nhé nó có lên thì nó không đi được xa các bạn nhớ là tất cả những cái cổ phiếu mà trước khi lên chúng ta nhìn này bao giờ nó phải siết chặt các bạn nhớ siết chặt này Đấy, trước khi lên Đấy. hoặc là chúng ta nhìn thấy cái chu kỳ của nó đây nó phải siết chặt như này nó mới lên Đấy. nó phải nó nó phải siết chặt hay là đây chúng ta gọi là siết chặt hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn một vài bạn có thể hiểu đơn giản này này đây là một cái mô hình DRS của DVD cổ phiếu các bạn mua ở đây vậy chúng ta có phải mua đây không ạ theo các bạn là có phải mua ở đây không ạ hoặc là mua ở đây không ạ bao bạn đồng ý là cái phương pháp này là mua ở đây ạ có đây bên số 1 ạ mua mua này nhưng trong một số trường hợp này mua xong bị lỗ này lỗ luôn thế thì câu chuyện đây là gì ạ nếu cổ phiếu tích lũy dài như này thì những của cái trình này chúng ta gọi là rũ bỏ Đấy. nó rũ xong thì chúng ta sẽ có một điểm mua này Đấy. nó rũ hết này nó có điểm mua thì đây là cái điểm mua số lượng lớn chúng ta có thể mua số lượng lớn ở đây và nếu chúng ta để ý một chút thì rõ ràng gì ạ cái chu kỳ của nó rất rõ này chu 200 hướng lên này 150 này 50 nó hướng lên còn bây giờ chúng ta nhìn nó đang tít ở dưới này tít ở dưới này thì có thể nó sẽ bị rũ bỏ nó phải rũ bỏ nên nếu mà bây giờ chúng ta cứ nhìn mua xong mà không cứ để đầu tư dài hạn để đầu tư dài hạn thì có thể có những cổ phiếu nó sẽ không lên được hay bây giờ có thì nhiều cổ phiếu bình thường nó hồi đây, đây cổ phiếu hồi thì nó hồi được tí còn bây giờ nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ đầu tư một cách gì ạ ngắn hạn thôi đúng không chỉ ngắn hạn thôi đầu tư ngắn thôi chứ không để đầu tư ngắn bây chúng ta mọi người cứ thử cho khoảng năm cổ phiếu đi chúng ta phân tích xem là năm cổ phiếu các bạn là như nào đây là nhá đầu tiên là một vài các bạn xem là gách này xem là nó đang ở đâu ạ geg e bây chúng ta cứ nhìn và EG cổ phiếu này nếu chúng ta gọi là nền này các bạn nền này đến đây để mua còn phía trên này bây giờ mua là sẽ gì ạ nó mua trên cái nền như này nó đây chúng ta xin nha, nền này nó rút bỏ này nó siết chặt này thì đây chúng ta gọi lướt sóng thế bây giờ đây là cái cách để các bạn nhìn này từ cái sóng này này lên đến đây một đoạn này tạo nền nền đến mà bây giờ lên cái nền này thì nó an toàn không ạ cái nền này nó không an toàn nữa nha các bạn nhá nó không an toàn nữa các bạn có thể thấy rằng là nó vẫn tiếp lên nhưng nếu mua trên nền này, không an toàn nữa đấy nó không an toàn nữa thường các bạn mua nếu cổ phiếu nó nằm trong xuống tăng này đây kết này lấy cái cuộn DG nó như này là an toàn này các bạn mua này mua xong đây là cái quá trình này mua sau lên đến đây chúng ta có thể mua đây ạ mua đây một vài bạn có thể thấy rằng là nó vi phạm đúng không nhưng nếu chúng ta đưa ra các cắt lót khoảng 7 phần trăm thì chắc chắn nó không vi phạm chúng lại mua tiếp ở đây mua tiếp ở đây thì chúng lại mua ở đây đúng không mua vùng này thì thị trường chung nó giảm nó vi phạm nên trong đầu tư nó vi phạm là chuyện bình thường vi phạm thì chúng ta bán bán thì sau khi bán xong nó hồi chúng ta lại mua Đấy. và thường là những cái nền này nó phải gì ạ chúng ta nhìn thấy các đường trung bình 200 150 và 50 nó nằm ở phía trên làm sao nó ở phía dưới được và chúng ta thấy là cổ phiếu giai đoạn này là đoạn gì ạ à? tăng trưởng và để nó kết thúc giai đoạn tăng trưởng sau nó phải chạy nước rút nó kết thúc được chạy nước rút nhưng thị, thị trường nó quá mạnh chưa ai phân phối hết thì nó cố gắng kéo lên nốt một đoạn nha cố gắng kéo lên nốt đoạn đấy chúng ta thấy này thế vậy chúng ta thấy là những cái cổ phiếu dạng này là gì ạ nó đang tích lũy rút rủi ro rất là cao với chúng ta nhìn thì nó từ đây đây chúng ta kiếm được tiền thôi như thực ra rủi ro đúng không đấy nên GEG e, không mua được nữa đấy CTR đấy CTR CTR thì hôm trước tôi có nói chia sẻ là các bạn mua ở đây đúng không khối lượng nó không đạt lắm nhưng đây chúng ta gọi là mua ở đây còn bây giờ lên đến đây thì chúng ta cần phải đợi tích lũy thôi đây cái vùng này đợi tích lũy thêm Đấy, phải đợi tích lũy thêm tại vì cái quá trình này nó là lướt sóng nhé nhớ là cái quá trình lướt sóng này đây các bạn nhớ là là DVD mua ở đâu gần như thành công hết đây đây cách này DVD mua các bạn nhớ không cả thị trường đang DVD mua ở đây Đấy. một số bạn mua xong thì không bán ra thì lỗ lại bảo là do DVD từ đây đến đây rồi thì chúng ta phải tự ra quyết định nữa đúng không từ cái điểm 71 này lên đến 95 rồi thì chúng ta phải tự ra quyết định thôi và cái cổ phiếu này mua này nhìn này đây mới là điểm mua này và đây mới điểm mua này Đấy, nên chúng ta thấy là chúng ta mua nó phải vậy điểm mua này an toàn còn sau đó chúng ta sẽ không mua thêm các bạn nhớ nhá không mua thêm BSR, BSR, thì đây là điểm mua thôi rồi sau đó các bạn tự tính tại vì bây giờ những cái cổ phiếu nền ngắn như này cái cản trên này để đánh giá nó rất là, là thấp thì các bạn tự tính nhé tại vì cái cổ phiếu này nó là sóng hồi sóng hồi thì thực tế là sóng hồi các bạn mua ở đây này gọi là mua sớm thì để cho chúng ta nắm rõ được cái phần mua sớm như nào thì chúng sẽ làm một cái module Đấy, chuyên về mua sớm để các bạn có thể hiểu rõ về mua sớm mua sớm thì cũng phải cắt lót nhưng nó cắt lót như nào thôi à, cổ phiếu ELC ELC đây hôm trước có chia sẻ các bạn đây là cái điểm mua này đây là điểm mua các bạn mua xong thì để đấy thôi nếu à, vi phạm cắt lót còn đây là điểm mua và cổ phiếu này lướt sóng PVC PVC thì có mua thực ra là rũ này đây là rũ thứ nhất này rũ lớn thứ hai này rũ thứ ba rũ thứ tư không ra khối lượng thì đây là để mua nhưng những cổ phiếu này phía trên này chúng ta sẽ thấy là nó không an toàn nha BSR xong rồi mà đấy C D B TC những dạng cổ phiếu này các bạn mua có thể có lợi nhuận nhé các bạn mua có thể là có lợi nhuận Đấy, có có thể có lợi nhuận nhưng thì ờ, về cơ bản thì Dũng không không khoái mua cổ phiếu này đơn giản thế thôi rồi ờ, Dũng sẽ ờ, phân tích cho chúng ta nốt khoảng độ năm cổ phiếu nữa năm tức là, là thêm 5 cổ phiếu nữa MIG Big Mic thì thực sự là nó không an toàn lắm dù chúng ta nhìn thấy phía trên này à, đi lên Đấy. VND VND thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cản phía trên này lớn này nếu có gọi là mua thì gọi mua lướt sóng thì mua điểm này tí điểm này thôi nhưng phía trên này rất là lớn nếu test lại Đấy. PLX cổ phiếu PLX này điểm mua này Đấy, khi một cổ phiếu có điểm mua này phía trên này có thể nó tạo ra điểm mua nữa nhưng cái cản phía trên này không còn nhiều lắm nhé cản phía trên này. tích lũy ít thì ờ, nó sẽ gì ạ không an toàn tích lũy ít không an toàn Đấy. PNG PNG cả một quá trình đi lên này cả một quá trình đi lên không có khối lượng đây bùng khối lượng các bạn nhé đây bùng khối lượng thế bây giờ khi phía trên này là cản rất lớn nếu mà có cái quá trình này nó thành công nhé nó phải tích lũy ở đây khoảng 3 tuần 3 đến 5 tuần, Đấy, một số trường hợp nó phải lên 9 tuần nên có thể nhìn vào đây chúng ta thấy là có lãi thôi nhưng rõ ràng dòng tiền nó không tham gia vào các bạn nhớ là tất cả có chu kỳ của nó đi lên đều có dòng tiền lớn đấy nó không thể không có dòng tiền lớn được kể cả chu kỳ trước đấy đấy chu kỳ trước đấy nó đều có dòng tiền lớn hết nên quá trình này mà nó lên nó không có dòng tiền mà nó bùng cái này thì chúng ta cần phải cân nhắc nó không có độ an toàn cao đâu à, KBC KBC nền này cũng được tạm một tức là thực ra cổ phiếu lên khá là dài rồi nền này thì có thể tạm tạm ổn thôi tức là mua ở đây độ an toàn cao đấy nhá mua ở đây độ an toàn cao rồi nhưng còn à, không mua thêm nha tức là mua ở đây nó có điểm nhấn này rũ bỏ mua nhưng vẫn có thể bị phải cắt lót nhá chúng ta mua ở đây thôi ạ à, cái cái cái vấn đề này đấy này là gì ạ à? chúng ta mua độ an toàn cao nhất chứ không phải là mua nó là thắng 100 phần trăm các bạn nhá mua xong là độ an toàn cao nhất không phải thắng 100 phần trăm để chúng ta hiểu rõ về cái cái việc này tại vì trên cái nền như này nếu rủi ro rất là cao còn nếu mà nó là một chu kỳ tăng như này này chu kỳ tăng như này thì giúp bảo các bạn mua lúc nào là thắng lúc đấy nhưng mua đúng điểm để nó chạy cả mua đúng điểm để chạy đây là những cái chu kỳ của nó tăng đấy đây là chu kỳ tăng thì đầu tư nó rất dễ đây là mua điểm này lên đây, đây là mua tiếp xong rũ rũ đến đây không mua đấy, tùy thuộc vào nếu nó có quá trình tích lũy cả vùng này không có điểm mua nữa. BVH là thôi thì uh, cái thời gian thì nó cũng không còn nhiều nữa thế để các bạn đấy là BVH thì nó cũng không có điểm mua thế bây giờ như thế này để các bạn có thể nắm rõ được buổi sau Dũng sẽ làm toàn bộ những cái video liên quan đến là các bạn nắm rõ được cái độ ăn nào an toàn độ nào không an toàn còn bây giờ nếu các bạn phân tích tất cả các cổ phiếu này thì các bạn cũng không không nắm rõ được thì ở ờ, trước khi mà kết thúc ở đây thì ở ờ, ờ, thời gian vừa rồi á Dũng cũng không không làm được nhiều video thì cái họng của Dũng nó cũng không tốt lắm thì không biết là bạn nào mà có cái um, có cái cái cái, cái, um, uh, ờ, cái hướng dẫn nào về cái cái để chữa cho cái họng nó tốt hơn tại vì Dũng khàn tiếng khá lâu rồi hai ba tháng rồi hơn hai tháng rồi nói thì nó cũng khá là rát nên cái việc mà uh, chia sẻ chúng ta không không không được ờ, dài và thứ hai nữa là Dũng không làm được nhiều video liên tục thì nếu bạn nào biết ai đó mà có cái phương thức nào đó để giữ được cái cái cổ cái họng của Dũng nó tốt thì Dũng xin uh, chân thành cảm ơn rất nhiều nếu bạn nào biết thì à, cũng chỉ bảo cho Dũng cái đúng không ạ đấy là cái cái mà à, để Dũng có thể làm được nhiều video và nói được dài hơn tại vì những cái video như này thì về cơ bản là ba 40 phút 50 phút này là cũng à, với Dũng lúc này nó cũng mất tất nhiên nó cũng khá là rát cái cổ nên mong rằng các bạn thông cảm à, Dũng sẽ làm video đều để giúp chúng ta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 tức là khi chúng ta mua nó đỡ phải hiểu nhầm hoặc là cái góc nhìn khác nhau ở trong giai đoạn mà tích lũy này thì rất hiếm các cổ phiếu tạo ra một chu kỳ tăng và nếu nó tạo ra một chu kỳ tăng thì nó phải gì ạ nó phải có một cái nền tích lũy rất là chắc chắn và tích lũy dài vậy cái cổ phiếu nào nhóm nào có thể tạo ra động lực trong thời gian tới thì chúng ta gì ạ Ờ, sẽ sẽ phân tích kỹ chúng ta sẽ làm tổng quan trước khi các bạn tổng quan xong thì chúng ta sẽ phân tích kỹ cổ phiếu thì các bạn xem video nó không bị gì ạ Tức Dũng phân tích rất là nhiều nhưng có thể nó không có, có giúp cho chúng ta nhiều lắm quan trọng là chúng ta phải nắm rõ được tổng quan giá bán nó như thế nào để bán xin cảm ơn rất nhiều thì uh, rất cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn cho cái việc mà Dũng ngậm để làm cho cái họng nó tốt nhất xin cảm ơn hẹn gặp các bạn trong ờ, những ờ, video tiếp theo cảm ơn các bạn xin cảm ơn rất nhiều